hello xin chào anh em vâng đó siêu phẩm hàng hot vừa về xong đây là những chiếc Realme GT Neo 2 Snapdragon 870 đó, cái sản phẩm mà gần đây thì anh em đánh giá khá là nhiều ấy thì uh, cái thành công của con GT Neo thì không biết ở Trung Quốc như thế nào nhưng mà mình phải nói thật là hiện tại cửa hàng mình ở dưới Hải Phòng bán GT Neo vô cùng là nhiều luôn mình cũng không nhớ là mình bán được bao nhiêu cây nữa mình phải xem sổ sách thì mình biết chính xác được nhưng mà mình nghĩ bụng nó không thể nào là chỉ đơn giản vài trăm cây đâu mình phải nói thật là như vậy bởi vì mình cái số lượng mình bán online này cái số lượng mình bán trực tiếp tại shop nó cứ về đâu là hết hàng đấy mà mình về rất là nhiều luôn không biết là bao nhiêu thùng hàng luôn đó ờ, và hết thì uh, thời gian gần đây thì GDNL nó có lên giá một chút mình phải nói thật với lại các bạn là như vậy bởi vì nhân dân tệ nó có lên giá GDNL sẽ lên giá và có con mới ra là GDNL Flash thì uh, hiện tại bây giờ bên mình đã nhập GDNL Flash thì chỉ ngang giá với GDNL thôi nhưng mỗi tội là nó phải hơn 7 triệu mới bán được chi tiết thì các bạn vào đường link như mô tả nhá đó còn cái sản phẩm này ý, thì thấy uh, bên Trung Quốc nó giới thiệu cái đây uh, khoảng một tháng thì nó giới thiệu rất là nhiều mình rất là thích cái màu xanh của nó mà mình đặt hàng thì lần này có vẻ màu xanh không biết có phải thế không thì mình sẽ bóc hộp nhé nhưng mà thấy anh em quan tâm cũng tương đối nhiều đánh giá rất là tốt bởi vì nó sử dụng chip snap mà bây giờ chip snap nó khá là khan hàng khá khan hàng do dịch bệnh là chip snap nó khá là khan hàng nhưng mà vẫn có những chiếc snap là gần 870 để có gì đến nhau thì rất là quý thế nên là mình thấy nó khá là hot đấy và mình nhập về nhưng mà rất tiếc một điều là mình phải nói thật với anh em nếu anh em là muốn trải nghiệm mà ờ, gọi là máu me thì hãy chơi sản phẩm này với giá thời điểm hiện tại khá là cao cấu hình của chiếc máy này thì gần như là tương tự với cấu hình của chiếc Redmi K40 và Poco F3 nhưng mà giá thời điểm hiện tại mình đang nhập về chiếc chiếc máy này mình phải bán là hơn 9 triệu cụ thể là 9 triệu rưỡi đó thì mình mới có lãi trừ vận chuyển cả bảo hành nữa thì mình mới có lãi đó anh em nhé anh em lưu ý như vậy và nếu anh em là thực sự yêu thích Realme thì mua thôi mình có ba con này mình chỉ nhập tạo thôi vì giá nó quá cao mà nếu anh em nào mà xem clip này sau thời điểm này thời điểm này nó đầu tháng 10 nhé mình cho là clip lên đầu tháng 10 còn nếu anh em nào mà xem sau thì anh em cứ vào cái đường link mình để dưới mô tả để cập nhật còn nếu anh em là thực sự máu chơi thì anh em mua ok nhé thì bây giờ thì um, mình sẽ giới thiệu sơ qua ngày hôm nay mình sẽ bóc hộp thử cái màu xanh và mình xem có tiếng việt à có google không thì mình sẽ cài luôn cho anh em nào mà cũng không mua của mình hoặc mua nơi khác anh em biết được anh em cài đó là gtnl 2 Ok thì bây giờ mình sẽ uh, giới thiệu sơ qua cái hộp nhé Thì chiếc hộp của Zinel 2 nó cũng chả khác gì Zinel là mấy và Zinel Flash là mấy Đó nó đều là màu đen và rất là dài Nhiều khách hàng bên mình đến nhìn cái hộp to quá tưởng cái máy nó to thực ra cái máy nó bé xíu à Còn cái hộp nó to thôi Đấy thì ở trên này nó có một cái khác Ở những hộp khác là có chữ Zinel và có số 2 bên cạnh thôi Zinel Flash và Zinel thường thì nó không số 2 Còn đây có số 2 Đó bên cạnh này thì cũng có số 2 Đó chỉ như vậy thôi còn đa phần là cũng không có công nghệ gì mới và nó cũng tương tự như nhau thôi ngoài cái biết chúng ta biết là zip snap đó thì sản phẩm này là mình nhập vào mới hôm nay và sản xuất được rất là gần đây thôi là 15 tháng 9 của năm 2021 có nghĩa là nó mới sản xuất cái đây khoảng 15 ngày là bây giờ mình đã có hàng để có thể mở hộp cho anh em xem được rồi đúng không trên này thì nó ghi là Shadow Black thì mình có thật là mình lấy được hai màu mình không hiểu là màu xanh lá cây ờ, mà bên ờ, Trung Quốc nó nói mình có đúng hay không thì ở đây nó lại ghi là Black min đó ở đây là Shadow Black đây là Black Min đều có chữ Black đều là màu đen mà không biết có phải là là màu xanh giống như trên mạng hay không nhưng mà bên Trung Quốc nó gửi cho mình theo là tên là màu xanh lá cây đó thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc màu xanh lá cây này sẽ có đúng như cái màu nó quảng cáo không nhá Ok thì đơn giản thôi mình sẽ mở hộp trước này đó. mình rạch khéo khéo thôi để cho nó hộp nó còn đẹp ví dụ sau này mình bán lại cho anh em mình bớt cho anh em một vài trăm đúng không đó anh em nào muốn mua chiếc máy bóc này thì anh em cứ liên hệ mình nhé cứ comment ở dưới video này đó anh em có thể mua hàng online mình bán online nhiều lắm hoặc là anh em có thể là đến trực tiếp shop mình sẽ bớt một vài trăm cái chiếc máy mình đang bóc này ra đó Đây, hộp thì đóng giống hệt thôi không biết là củ sạc có giống không chứ Zinel Flash thì nó gọi là nâng cấp sạc 65W thì mình cầm cái củ sạc nó chả giống khác gì củ sạc của Zinel thường đó chắc là công nghệ sạc nó hỗ trợ đến 65W thôi đó mở hộp ra nha thì trong này ô hình như nó rất là mỏng nó không có lưng sao anh em đó hình như rất là bóng ok nhá để nó bí mật một chút thì mình sẽ không nhấc cái máy màu vội và mình sẽ xem tiếp xuống bên trong cách đồng hộp thì khác rồi nó có một cái ốp rất là xịn nó không phải để trong cái này nữa rồi đó nó một cái ốp à cũng là dạng uh, à, silicon nhưng mà nó lại màu đen đó silicon nhưng nó lại màu đen nha à thì chính xác hơn là màu xám chính xác hơn nó là màu xám của chiếc Realme đây cái ốp này có vẻ sẽ bền hơn rất là nhiều so với cái ốp mà của những chiếc Zinel và chiếc Zinel Flat bởi vì Zinel và Zinel Flat nó là ốp silicon trong suốt dùng sau sau sau này nó sẽ bị uh, hơi ố ố đi gọi là ốp đổi màu đúng không đấy nhìn nó chán ốp đây có vẻ xịn hơn này ok có một cái củ sạc ừ, củ sạc này thì mình thấy ờ, nó ghi ở đây là uh, ờ, Supra mà không biết là uh, oh, cái dòng ra nó y cái sạc của cái GT và GT Flash thôi Có nghĩa là ở đây nó ghi là uh, 6.5A là max Và không biết là công suất là bao nhiêu Thực sự là mình mình không am hiểu nhiều về cái này Mình chỉ biết mình bán thôi Nếu anh em nào biết thì comment bên dưới video nhá về cái củ sạc này là củ sạc bao nhiêu watt đó ở trên này thì nó không ghi nó chỉ ghi là mắc là 6,5 a thôi đó, và có chắc chắn là có sạc nhanh rồi đúng không đó y như cái sạc của Zinel và Zinel flat thôi đó có một cái dây sạc này một cái dây sạc là à dây sạc này cũng khá là xịn dày dặn hơn à cũng giống thôi giống thôi đó đơn giản thôi đó ở trên này thì có một khe sim nữa được làm một cái rất cẩn thận như này tương tự những sản phẩm khác đó đơn giản thế thôi nhá là chúng ta sẽ có một cái dây sạc và một cái củ sạc y như Zinel và gtnl Flash đó một cái ốp lưng thì hơi khác một chút rồi ốp lưng có vẻ xịn hơn đó và trong này tất nhiên là sách rất là dụng cũng như là giấy bảo hành của Realme ở đây à có cái gì này à nó có một cái thẻ này có một cái thẻ gtnl 2 và không biết đây là cái thẻ gì mình không hiểu cái thẻ là thẻ gì đâu của Trung Quốc đó có một cái thẻ này ở đây thì uh, là thông tin bảo hành nhá đây là thông tin bảo hành này đó thông tin bảo hành cái này chỉ là bảo hành Trung Quốc thôi bên mình có bảo hành hỗ trợ bảo hành gửi hãng cho các bạn luôn gửi sang Trung Quốc ấy. rất là nhanh thôi bây giờ gửi Trung Quốc còn nhanh hơn gửi Hà Nội bởi vì Hà Nội hiện tại bây giờ đang không bảo hành được rồi đấy Xiaomi hiện tại của Digua mình không gửi bảo hành được đó cái sản phẩm này thì ở trên này nó ghi rõ ở đây như là vân tay này đó ở đây là NFC này ok cái này chúng ta không quan tâm nữa bây giờ chúng ta thử xem cái máy mà ghi là màu xanh lá cây ở Trung Quốc sẽ là như nào nhá mình thì mình nhìn sơ qua là viền là màu đen thôi à nhìn ánh xanh rồi này đó nhìn thấy ánh xanh rồi nhá đó đúng cái màu xanh ở trên mạng luôn đó, hay quá tuyệt vời đúng cái màu xanh ở trên mạng luôn quá đẹp à, bóc khéo là để cho nó đẹp nếu anh em nào có mua lại bớt một trăm nó cũng vài trăm nó cũng xứng đáng đúng không đó anh em nhìn nhá màu xanh lá cây rất là đẹp luôn cái viền này nó sẽ là màu đen hơi tím than một chút nhưng mà cái màu xanh lây ông của nó rất sáng rất đẹp nên này lúc mà mình nhắc lên thì mình có thấy ánh màu xanh của nó này đó các bạn anh em nhìn thấy không Đấy, rất đẹp nha đây cụm camera thì gồm 3 cụm camera à, gồm 3 cam cụm camera gồm 3 camera có hai camera rất to ở đây 64 megapixel đó, magic mà có đi là magic camera ma trận camera và một camera ở góc này đó, hai đèn ờ, flash hay sao ấy hai bên ok mặt trước thì trông nó y xì gì thế thôi mình thích cái màu đen của cái viền này rất là đẹp đi với cái màu xanh ok bây giờ mình mở nguồn đấy nhá những cái sản phẩm của Realme khi bán ra tại thị trường Trung Quốc thì nó đã có sẵn rất là nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt của chúng ta nó rất là may của chúng ta không phải cài à, cái lưng này đấy cái lưng của sản phẩm Realme thì nó chỉ là bằng nhựa thôi anh em nhé nó chỉ là bằng nhựa thôi à, cái này nó có dạng giống như một cái tem dán lên nó ở hai lớp khác nhau rất là đẹp đó Realme mình thích cái lưng này cái lưng của chiếc Realme uh, GTNL 1 và chiếc Realme GTNL e Flat ấy thì cái dọc giải này này nó là một cái giải bóng và cùng liền với lại cả cái lưng máy luôn nhưng đây là hai cái khác nhau nhá hai cái lớp khác nhau này đó tương tự giống như cái sản phẩm ờ, ờ, K40 Gaming mà cái phiên bản Lý Tử Long ấy đó thì nó sẽ là một cái giải dọc của nó sẽ là một giải nhựa khác đây cũng vậy đó, mình thích cái này màu rất đẹp đây màu này trên mạng rất là nổi ok thì mình đã về đúng màu ok nhá đó các bạn nhìn thấy nhá ở trên này chúng ta đã có tiếng việt hoàn toàn rồi này đó khi các bạn nhận được máy thì các bạn cứ chọn tiếng việt và các bạn kích hoạt thôi và mình hướng dẫn các bạn cài google play luôn cho chiếc máy này mình sẽ cài luôn đấy tất nhiên là kết nối wifi rồi nhá ờ, bảy mươi lệch chay Một bảy mươi lệch chay này đó đấy nhá cứ tiếp tục thôi thấy cái gì thì cứ tiếp thôi chào mừng đến Realme Uis à. bỏ qua đi cho nhanh sử dụng ngay ok giao diện của nó thì tương tự như giao diện của chiếc uh, à, uh, à, GT thường thôi GT 1 thôi đúng không đó nó không có gì thay đổi nhiều đâu ok khi nhận được máy thì các bạn có thể cà gỡ được những cái ứng dụng của Trung Quốc đi bằng cách là các bạn gỡ thôi đây này. đó ấn vào đây chạm hết cái này Đấy, sau đó gỡ cái đặt này đó là nó sẽ gỡ hết được đó, gỡ hết cái của Trung Quốc đi chúng ta rất là ghét những cái của Trung Quốc bởi vì thứ nhất là cái ngôn ngữ không phải là ký tự uh, Latin nhìn rất là khó chịu đó, thứ hai là chúng ta không ưa Trung Quốc một chút nào à, mình phải nói thật như vậy nhưng mà thực ra không có Trung Quốc thì không có những cái máy ngon này để dùng đâu <laughs> đúng không đó gỡ hết đi ok à, có những cái nào không gỡ được thì chúng ta sẽ không gỡ được nhé có những cái nào gỡ được chúng ta sẽ gỡ được những cái mà chúng ta không gỡ được thì trong nó ngứa mắt chúng ta cho một thư mục riêng đó và chúng ta sẽ không bao giờ rung động vào nữa đó khi nào chúng ta xóa hết được thì nó sẽ như này rồi đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ cài cái gì ạ cài cái Google Play đó cài Google Play nhé thì bằng cách đơn giản thôi wifi kết nối rồi chúng ta vào luôn cái trình duyệt này ta ấn vào đây. đó chúng ta ấn Google <clears throat> bàn phím nó sẽ như này nhé thì ấn vào đây để chuyển sang bàn phím alphabet này đó google.com đó, sau đó chúng ta cài là ghi là cửa hàng đây ch play chấm apk vào luôn cái trang apk pui ấy nó rất là dễ thôi đó sau đó chúng ta ấn tải về đó cái này cài google play rất là dễ đó. nhận được máy thì chúng ta có thể là cài thôi bạn nào mà đang ở chỗ không wifi thì chúng ta có thể là dùng sim 4g hoặc là chúng ta dùng điện thoại khác chúng ta phát wifi chiếc máy này là chúng ta có thể cài được đó. đơn giản như vậy thôi nó có 45 mê mà đào rất là nhanh rồi đó. ok cài đặt đó vào ứng dụng này đó thế là xong Google Play đó, khi chúng ta đăng nhập Google Play xong chúng ta có thể đào đào cái uh, ờ, la bàn cây hay là chúng ta có thể đào cái YouTube chúng ta có đào cái Google Chrome để chúng ta không sử dụng cái trình duyệt của nó nữa đó đơn giản như vậy thôi nhá thì uh, cái clip này thì mình chỉ bóc hộp và giới thiệu sơ qua về hướng dẫn anh em cách cài và giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm GTNL 2 mà bên mình đang phân phối thì hiện tại mình phải nói thật với anh em là bây giờ giá đang hơi cao nếu anh em là thực sự đam mê thì anh em có thể bắt vâng giá của nó hiện tại bên mình đang bán là hơn 9 triệu một chút đó chiếc máy này mình đã bắt rồi thì mình sẽ để lại cho anh em mức giá là 9 triệu 050 nghìn 9 triệu 050 nghìn cho chiếc máy màu xanh này Thế nên là anh em nào mà cần mua chiếc máy màu xanh này hoặc mua chiếc máy khác ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình vào bằng cách là comment bên dưới video này hoặc là anh em có thể gọi điện cho bên mình theo cái số điện thoại 02 5652 6789 là gọi điện trực tiếp còn nếu không thì anh em có thể đặt hàng qua website bên mình là mnm.vn cái đường link mình để dưới mô tả đấy hoặc là Facebook của mình cũng là mm.vn điện thoại siêu rẻ luôn anh em có thể chat Facebook mẹ đặt và hàng đó thì bên mình hiện tại đang ship COD toàn quốc rất là nhiều luôn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại ship rồi anh em thành phố Hồ Chí Minh mua cái con uh, Mi Pad năm bên mình rất là nhiều hoặc uh, mua những sản phẩm khác các bạn có thể là ờ, đặt hàng với mình mình ship mà uh, online ship COD khi các bạn nhận hàng các bạn phải thanh toán và bên mình sẽ bảo hành với những sản phẩm này là 12 tháng trong đó là ship COD sẽ bảo hành một một trong vòng một tháng đầu nếu trong một tháng đầu anh em mà nhận hàng mà lỗi thì anh em có thể là gửi máy bên mình mà bên mình chịu phí nhá bên mình sẽ đổi cho máy mới luôn đó còn sau đó thì lỗi thì gửi đi hãng của hành anh em cam đoan là gửi đi hãng rất là nhanh thôi không chậm đâu đó. thì um, à, mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi nhá cảm ơn anh em xem có clip nếu hay thì nhớ là like và chia sẻ mọi người xem nhớ subscribe kênh youtube của mình để ủng hộ mình và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em cảm ơn nhá